Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, Tổng Giám đốc Công ty Điện lực miền Bắc đã đến thăm động viên và trao trên 800 xuất quà trị giá mỗi suất 600.000 đồng cùng nhiều hiện vật cho các đối tượng là trẻ em không nơi nương tựa, người già cô đơn với tổng trị giá trên 500 triệu đồng.